cũng hói nhưng mà cũng thích hả là thích hói nữa hả dạ đúng rồi chị trời ơi cô này lạ quá anh lên anh khoái cái vụ này này nha vừa thích hói vừa thích bụng bự vừa Ê, chào em chào anh ngưỡng mộ em dễ sợ luôn chào đồng chí dạ. rồi bên kia là chào đồng chí rồi đó đồng chí nhường bên đây trước nha mời em giới thiệu em tên gì à dạ em xin ờ, gửi lời chào đến ờ, tất cả các vị khán giả ở đây ờ, và anh Quyền Linh và chị Cát Tường chào em và bạn Nam ngồi bên kia bức rèm ạ À, và em xin giữ giới thiệu em tên là Hoàng Thị Kỳ Duyên quê gốc em thì ở Quảng Trị em sinh ra và lớn lên thì ở Đồng Nai hiện tại thì em đang công tác tại Suối Tiên Duyên năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em uh, sinh năm 94 ạ Em làm công tác gì ở Suối Tiên? À, hiện tại thì em đang làm bên uh, phòng sale marketing và công việc đó là bộ phận uh, điều hành du lịch ạ Wow, điều hành du lịch Mốt đi vô số tiền khỏi tốn bé nha <laughs> Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường Chào bạn nữ xinh đẹp và toàn thể quý vị khán giả Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Văn Phúc Năm nay 25 tuổi Hiện đang công tác tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai Em, à, em mang lon như thế là hai sao một gạch Trung Quý đúng không? Dạ Quê Trung mình quý. ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai chị ơi Vậy là hai người dạ. sát bên luôn thuận lợi quá ha Cụ thể công việc hiện nay em làm trong quân đội hiện là gì? Hiện tại bây giờ em đang làm trong quân đội là ngành à, nhân viên bản đồ dạ. Là coi bản đồ hay sao? Giữa giữa năm và cuối năm thì mình sẽ chấp ghép các bản đồ và vẽ lên đấy các hình thức chiến đấu như thế. à, à tức là à. vạch ra kế hoạch chiến đấu trên bản đồ đúng không dạ vậy thì bản đồ đồng nai em rành không dạ thì cả nước luôn vậy là tìm nhà bằng kia hơi dễ đúng không dạ. bữa nay về em em em chấm cái tọa độ em vẽ cái tọa độ suối tiên rõ rõ là nhìn chị nha dạ rồi duyên em giới thiệu một xíu về bản thân mình điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ điểm mạnh của em là em rất là thích nấu ăn và thích uh, uh, dọn dẹp nhà cửa rồi nhưng mà em có một cái uh, nhược điểm rất là khá nặng đó là em hay hầu đậu và em chạy xe thì cũng hay bị té đó cho nên em cũng lên chương trình để tìm tài xế wow lái xe được không dạ em lái ờ, mấy bánh được ạ mấy bánh cũng được luôn đúng dạ. không <laughs> quân đội mà lái xe chắc chắc lắm là mình có ờ, cái ờ, tật xấu gì không dạ em có một cái tật xấu đó là <laughs> em tắm rất là lâu ạ à. tắm lâu hả lâu là bao lâu dạ khoảng uh, một tiếng đến một tiếng 15 phút trời Đó ơi <laughs> con gái thì thường gội đầu ủ tóc rồi sữa tắm nữa mà em tắm là từng cái có nghĩa là em gội đầu xong đợi À, khoảng 15 phút cho ờ, dầu gội thấm vào da đầu sau đó em xả nước xong rồi em ủ đợi thêm khoảng 15 phút nữa cứ là <laughs> từng cái từng cái cho em có làm thôi mấy cái kia khỏi kể nha nhưng mà nhưng mà rồi rồi, rồi, cái lúc mà em ngồi trong đó rồi em đợi là em làm gì làm gì hỏi người ta làm gì kệ người ta là mình bắt ghế vô buồng tắm ngồi luôn hả em hay sao dạ, em có ở trong buồng tắm em nó có cái ghế chị là à. cái ngồi trọng nhiều người ta ngủ trong bồn tắm luôn á có khi thì em đem cái điện thoại vô em coi chương trình bạn muốn hẹn hò trong phòng wow. Trời ơi. từ Suối Tiên mà về tới ờ, nhà trọ em thì còn khoảng mất ờ, một tiếng hả? Thì về tới nhà khoảng 6 giờ là em tắm đến 7 ờ, giờ sau đó em mới nấu ăn Mình nấu ăn bao lâu? dạ em nấu ăn rất là nhanh chị à, khoảng nửa quá. tiếng là xong <laughs> tắm thì tiếng cho nấu ăn có nửa tiếng thôi vậy cũng được bây giờ mình phải tranh thủ ăn nhanh nhanh lên á xong ăn uống xong cái 8 giờ rồi đi chơi tới mấy giờ về dạ em ít ít đi chơi vậy bữa tối hai tư sáu thì em đi dạy thêm còn ờ, những ngày bình thường thì em ờ, tới trung tâm em dạy làm bánh ồ em đi dạy thêm cái gì hai thứ dạ, sáu em dạy, dạy thêm môn hóa à lớp mấy Dạ em dạy hóa cấp 2 À dạy hóa cấp 2 giỏi Trời cô nhờ. giáo này giỏi quá Anh lên đây anh kêu ờ, bữa nào ờ, dạy anh tắm tiếng mấy đồng hồ đó <laughs> Tắm tiếng mà chờ nổi không? Em đi chỗ khác tắm <laughs> Em đi chỗ khác tắm à? Anh có điểm mạnh điểm yếu gì không? Về điểm mạnh của em thì theo em nghĩ em là một người sống rất tình cảm Vui vẻ, nhiệt tình với công việc Còn về khuyết điểm của em thì đôi lúc cũng hay nhút nhát với người khác khác giới nhục nhã cho chị em phụ nữ ha dạ mình mong muốn tìm một mẫu người bạn trai à, là người như thế nào em muốn quan trọng về ngoại hình ngoại hình mà bạn nam à, à bụng bự <laughs> cái gì em mẫu hình không mẫu hình gì dạ. bụng bự hả dạ đúng rồi Chị bộ đội chắc không bụng bự đâu <laughs> có người ngồi kế bộ đội bụng bự thôi dạ em thích xa bụng bạn nam chị <laughs> da bạn nam thì ờ, ngâm tại da em cũng ngâm mà ba bạn trắng thì ờ, ra đường nhìn nó khó coi lắm chị rồi em thích thêm một cái nữa là mong bạn nam cũng bự <laughs> trời ơi bên kia làm sao thích bụng bự mong bự bạn bên đây bụng không được bự mong cũng không bự còn gì nữa không vớt giác lại cái coi trời ơi sao em tả cái gì mà nó không ấy tả khuôn mặt đẹp vậy mặt mũi mắt mũi miệng chiều cao cân nặng ừ dạ bạn nam thì hơn em một cái đầu để nghĩ bóng và nghĩ đen á chị ừ. dạ gương mặt thì ờ, nhìn hiền nhân từ là được em muốn cần ờ, bạn nam phải quá đẹp trai ạ à. rồi dạ còn ờ, tính cách của bạn nam thì phải điềm đạm hiền với vợ con nhưng mà ra đường thì phải có tiếng nói Ừ. khôn dễ sợ nhà rồi như <laughs> nhà phải nghe lời vợ ra ngoài phải mọi người phải nghe lời mà. chồng đúng không qua cái bức màn nãy giờ thấy thí dụ như cho em tưởng tượng để em hình dung cái anh bên kia như thế nào chị hôm qua chị thì giờ chương trình gọi em là hôm nay đi quay là nguyên đêm luôn không biết sao em ngủ không có được 2 giờ thì em có à, ngủ được một xíu thì em mơ thấy ờ, một bạn nam mặc áo ờ, chú rể nhưng mà xui một cái là cái tích cơ nó dán vô cái mặt bạn nam luôn nhưng mà em thấy được là cái đầu bạn nam cũng hói nên là cũng thích hả là thích hói nữa hả dạ đúng rồi chị Trời ơi cô này lạ quá anh lên Anh khoái cái vụ này rồi nha Vừa thích hói vừa thích bụng bự vừa Chào em Chào anh Trời ngưỡng mộ em dễ sợ luôn hồi xưa giờ rất là nhiều người lên bạn quen họ nó không thích ông bụng bự nè không thích người mông bự nè đặc biệt là không thích đầu hói mà em thích hết những điều đó trời mừng quá mừng em dù sao trên cõi đời thì vẫn còn những người con gái tuyệt vời như em cảm ơn em dạ. thấy vậy đó hả hôi hối tại sao em thích thích hói nè dạ hói nhìn thông minh đúng rồi hói thông minh <laughs> em dễ thương thiệt luôn á nha dạ. trời ơi em đẹp dễ thương quá thì ghét kìa <laughs> anh bên đây cũng có hơi hói hói rồi <laughs> hay quá anh kết rồi đó dạ. đàn trai chịu luôn rồi đó chịu luôn rồi hả nhưng Được mà giờ đàn trai ờ, yêu cầu đặt ra tìm bạn gái như thế nào nè à, cao mét ờ, trên mét năm tư là được ngon dạ bao luôn gì nữa tóc dài tóc ngắn cũng được ạ có tóc là được đúng không dạ có tóc là được <laughs> tính tình thì cũng ờ, hiền lành ờ, thật thà lễ phép với người lớn cô bên kia thật thà lắm em nghĩ sao nói vậy thôi em có cái mẫu hình lý tưởng nào không giống chị cách tường là được ạ <laughs> bạn ở đó đây giờ á. lên chương trình bạn muốn hẹn họ mẫu người lý tưởng là toàn lấy anh quyền linh ra không à đi qua coi anh này coi à. trời ơi mắt cái mới gì mà em em nó giống chị trời ơi chị thấy gớm à, chị sắc sảo lắm chị dễ thương được đẹp gái ừ. ai cũng nói chị không giữ hết trơn á giữ em mới chịu ồ vậy hả dạ Trời ơi đẹp trai quá hả nay dạ. <laughs> cặp này đẹp đẹp đôi dễ sợ luôn Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái không Xăm mình mà xăm nhiều quá ừ. Tôi chưa hỏi mà tôi nhìn là tôi biết không có xăm yeah. Dạ. Yên tâm Được đó cặp này được chị gả luôn nha <laughs> Cố gắng lên nha à. Được, cặp này hợp lý Bây giờ em nay em có đi với người thân không? Hiện tại thì có hai người bạn cùng làm chung số tiên với em luôn ạ Ồ, vậy hả? Dạ, em chào à, cả nhà, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh ừ, Mình thấy à, cái anh bên đây rất là thân thiện và dễ thương Nói chung là hợp với mỗi người của Duyên á Duyên có cái sở thích là hơi bị quái diện tí Là khác với thêm à, của mình rất là nhiều Là bụng bự á, thì cũng dễ về nuôi ăn bụng bự Đúng Còn rồi. mông to phải không? Rủ đi tập gym Còn muốn mà hói á, kêu anh cạo Cạo Dạ. cô bạn cũng dễ thương đó nói chung là thấy là rất là dễ thương đó duyên mình hy vọng là hai người có thể là tiến xa hơn sau buổi quay hình ngày hôm nay sao bữa nay toàn những người dễ thương không vậy ta <laughs> bạn trai à, ai sẽ đại diện cho đồng chí trung quý này đây chào anh quỳnh linh xin chào bạn đồng liên cát tường dạ chào anh chào à, âm duyên chào tất cả khán phòng và đặc biệt là hai bạn của âm duyên muốn nói với lại à, bạn duyên trước bạn không biết đi, đi, xe thì yên tâm phúc nó đi xe thứ nhất là cũng cứng cái thứ hai nữa là vì cái đặc thù công việc nó cần cái tính cụ thể và tỉ mỉ nên ờ, không lo bị té cái thứ hai nữa là về độ năng lực phẩm chất đạo đức sức khỏe thì đối với mỗi một người quân nhân nói chung ấy và sĩ quan nói riêng ấy, thì đều bảo đảm cái vấn đề thứ ba nữa đối với phúc ấy nói cho duyên thì duyên biết luôn vì đặc thù đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu nên ờ, không có phụ nữ, không có con gái ở trong đơn vị, 100% là nam. 21 giờ là không được ra ngoài. Thế ra yên tâm mà cái vấn đề đó là rất bảo đảm an toàn. <laughs> Còn ờ, anh ờ, muốn nói với Phúc thì cô bé bên này nếu mà anh ấy, anh bấm nút ngay vào luôn. Phải quyết thắng, đúng như truyền thống của đơn vị ấy. Đã ra quân là phải chiến thắng hay quá đó bạn bây giờ cái thời khắc quan trọng là hai bạn cảm nhận nhau như thế nào khi mà cái màn kéo lên chàng trung úy tên phúc và cô giáo tên duyên Nhân vâng, và tặng dạ. Cảm ơn ừ. Lần đầu tiên gặp em trên đây thì thấy em là một người là cũng xinh xắn, dễ thương, hiền ừ, Anh nghĩ là chắc là chúng ta thuộc về nhau <laughs> trời ơi ổng nghe sếp nói quyết thắng đâu vô thẳng vấn đề câu đầu tiên chúng ta tụt về nhau luôn hay thế em thì em cảm nhận về anh như thế nào dạ em thấy anh là hiền ạ và điềm đạm đặc thù công việc của anh ấy, thì ít khi được ra ngoài chỉ nên là có thể có bạn gái thì đơn vị chắc chắn sẽ tạo điều kiện là được à, thứ bảy nhật nghỉ để đến à, đi chơi với bạn gái không biết là em có ngại về cái vấn đề các ngày mà đi làm từ thứ hai đến thứ sáu thì không gặp nhau thì em thấy như thế nào À, thì ngày xưa lúc còn à, chưa có suy nghĩ chín chắn thì à, em phải bắt bạn nam em là một tuần phải đến thăm em ba lần đến bốn lần nhưng mà sau này thì em suy nghĩ thì thì à, em cảm thấy rằng à, mình gặp nhiều hay không là do bản trái tim mình luôn hướng về nhau và mỗi lần gặp nhau thì phải à, chất lượng anh lúc nào cũng chất lượng <laughs> trời ơi hẹn hò thế nào đừng nói đưa vô suối tiên coi thú đâu đó nha <laughs> chắc vậy rồi hợp lý rồi thì hẹn hò mình nên đi những nơi nào à dạ đi đâu mà có người mình thương thì đi đâu mình cũng thích ạ <laughs> vậy là anh đi đâu cũng được không em dạ không đi những nơi mà <laughs> rồi con cái hay sao tương lai của em thì chắc chắn là sẽ hai đứa chắc chắn là sẽ một trai một gái trời đất ơi ông rồi rủi không được con trai con gái thì sao em cảm nhận là em sẽ có một trai một à, gái à cảm nhận dạ yeah. anh hồi xưa cũng cảm nhận vậy đó em <laughs> bây giờ mỗi người nói về cái sự suy nghĩ của mình những cái sự rung động của mình từ nãy giờ đồng chí trung quý phúc mẹ em như vậy nè nói chung là anh thì cũng à, không có gì nhưng mà nếu mà chúng ta đến được với nhau á thì anh sẽ nguyện hy sinh tất cả vì em dưới sự lãnh đạo của con tim hãy suy nghĩ thật kỹ lắng suy nghĩ nghe thật kỹ nhá nhịp đập của trái tim mình ở đây không ai ép buộc chúng ta cả ba hai ba Hết thời gian Duyên khoảng à, 10 giây sau Duyên mới bấm Em không thích uh, quen quá nhiều người cho nên em thích uh, quen uh, một người rồi uh, xác định uh, là đến với nhau Cho nên là phải uh, có một sự đắn đo suy nghĩ ừ, Rất chín chắn Chín chắn điều đó Hãy nắm tay nhau các bạn Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 để chiến thắng Chúc hạnh phúc Quà tặng mà Viettel dành cho hai bạn là một chiếc điện thoại được kết nối 4G trị giá 2 triệu 2 đã có cài đặt sẵn ứng dụng của Mocha. Khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat nè, gọi điện thoại và xem phim cùng nhau rất là thú vị và hai bạn nhớ hãy giữ liên lạc với nhau nha.